Xin chào tất cả anh em nhé Thì chào mừng anh em đến với cái video của tôi ngày hôm nay Đấy thì những anh em nào đang thua tha, đang nợ lần, phải vay mượn, phải cầm cố những tài sản trong gia đình Đấy thì anh em chú ý theo dõi hết cái video của tôi ngày hôm nay Thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em cách chơi, cách kiếm tiền hiệu quả nhất hiện nay Đấy thì ờ, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến anh em một cái siêu phẩm đồ bịp mới nhất hiện nay Đây, đấy cái máy này có tên là uh, con chip A6 đấy khi anh em đến sân chơi sông sới đấy thì anh em cầm một duy duy nhất một cái con chip A6 này thôi đấy trong phạm vi là 5 đến 7 mét nó sẽ hỗ trợ và báo dung cho anh em biết trước được kết quả của các ván bầu cua tài xỉu sóc đĩa mà anh em đang chơi đấy thì riêng cái con máy A6 ấy điều đặc biệt của nó là nó có thể ờ, giúp anh em chơi được cả ba bộ môn bầu cua tài xỉu sóc đĩa đấy mà không cần phải luôn đồ luôn đạc gì vào cả đồ đạc hoàn toàn là của nhà cái hoàn toàn là đồ thường đồ chợ hết anh em nhé đấy thì trước uh, trước khi tôi để tôi vào test cái độ chuẩn xác của cái máy A6 này đấy thì tôi sẽ test qua đồ đạc cho anh em trước đấy để cho anh em thấy đồ đạc hôm nay tôi chuẩn bị cho anh em là hoàn toàn xanh chín đây thì đây là một cái thanh nam châm bệ cực kỳ hút này đấy giờ tôi sẽ test qua đồ đạc cho cho tất cả anh em xem này đấy anh em thấy chưa đây là cái bát ăn cơm rồi ngày này hoàn toàn không hề hít luôn đấy tiếp theo đến cái đĩa này và con hột này đấy anh em thấy chưa hoàn toàn không hề hít luôn đấy cái đĩa này đây tiếp theo đến cái lắp tài xỉu này đấy em thấy chưa hoàn toàn không hít luôn đấy tiếp theo đến cái đĩa và hộp tài xỉu này đấy hoàn toàn không hít luôn nếu anh em đến sân chơi sòng sới đấy mà anh em thử qua lâm sâm ấy mà đồ đạc nó nó hít đấy đấy thì ờ, anh em mình ờ, không ờ, lên chơi anh em nhé đấy hoàn toàn không hít này đấy tôi test rất kỹ cho anh em rồi đấy tiếp theo là đến ờ, cái đĩa và hột bầu cua này anh em thấy chưa đây, hoàn toàn không hít luôn đấy ok chưa anh em đấy nếu mà những đồ tôi test cho anh em này là những đồ bí thì nó sẽ hít chặt rất chặt như này này đấy thì không phải để anh em chờ đợi lâu nữa thì bây giờ tôi sẽ vào test trực tiếp với cái độ chuẩn xác của cái thiết ờ, bị ờ, của cái chip con chip uh, A6 mà hôm nay tôi đã giới thiệu cho anh em đây đấy thì khi anh em đến sân đến sân chơi sòng sới ấy, thì anh em đầu điều tiên là anh em bật cái công tắc này lên này đấy sau đó anh em chưa bộ môn gì thì anh em sẽ bấm vào cái nút công tắc đó đấy để để cho con chim nó hoạt động lên này thì bây giờ tôi sẽ test cái bộ môn sóc đĩa cho anh em trước này đấy thì tôi sẽ khởi động cái nút thứ ba này đấy thì cái do cái con chip A6 này nó rung rất là êm nên hôm nên hôm nay tôi đã chuẩn bị sẵn một cái cốc ở đây đấy giờ thì tôi sẽ đặt cái máy này vào trong một cái cốc này để nó rung vọng lên để anh em nghe và anh em đánh cùng tôi anh em nhé đấy thì đối với bộ môn sóc bộ môn sóc đĩa ấy, thì cái nhịp rung của nó như sau đây tôi hôm nay tôi đã chuẩn bị đây né sẽ là một rung chẵn sẽ là hai rung đấy anh, anh em cùng nghe cùng cảm nhận và cùng đánh cùng tôi anh em nhé đấy giờ tôi sẽ test trực tiếp cho anh em thấy độ chuẩn xác của cái máy A6 này này đấy thì khi anh em sóc sóng anh em đợi tầm 2 đến 3 giây thì máy nó sẽ báo chuẩn xác cho anh em luôn thì như ờ, vừa rồi đấy thì anh em cũng nghe thấy rồi ấy, máy báo một dung này thì tiếng này là trăm phần trăm là có nẻ này mở bát cho anh em xem này ba đen đấy, anh em thấy rất là chuẩn xác luôn đấy, test tiếng tiếp theo cho anh em này Đấy, anh em sóc mạnh sóc nhẹ đều được nhé anh em chỉ cần đợi đủ thời gian là hai ba giây là máy, là máy sẽ báo cho anh em thôi thì như ở tiếng vừa rồi ấy, thì máy nó báo hai dung này thì tiếng này là một trăm phần trăm có chẵn nhá Đấy, mở bát cho anh em xem này sấp đôi đấy ok chưa anh em đấy, test tiếng tiếp theo cho anh em luôn này đấy máy báo một rung vâng dừng đấy thì tiếng này là 100 phần trăm là có nẻ luôn đấy tôi tiếng này tôi bán nhà bán cửa anh nẻ luôn này mở này ba đen đấy rất là chuẩn xác luôn đấy test cho anh em tiếng khuyến mại luôn này đấy như ở tiếng này thì máy tiếp tục báo một dung này tiếng này tôi có bao nhiêu tiền đánh tất và nẻ này mở này ba trắng đấy rất là chuẩn xác đấy thì bây giờ mỗi và mỗi bộ môn thì tôi sẽ test cho anh em từ 3 đến 5 tiếng bạc đấy thì bây giờ tôi sẽ chuyển qua cái bộ môn là uh, bầu cua cho anh em này đấy bộ môn sóc đĩa xong rồi đây tôi sẽ để sang một bên này rồi tôi sẽ test qua bộ môn bầu cua cho anh em này đấy thì bây đấy thì mà bây giờ tôi đã chơi xong bộ môn sóc đĩa rồi thì tôi sẽ tắt nó đi này đấy thì giờ tôi lại bật lên này và tôi chuyển sang chế độ bầu cua này là cái nút đầu tiên này đấy xong tôi đặt vào trong cốc này để anh em nghe anh em cảm nhận và anh em đánh cùng tôi anh em nhé đấy thì đây cái đây là cái nhịp rung bầu cua này mà tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh em đây đây thì, thì nhịp rung của nó thì ờ, nhịp rung của môn môn bầu cua này sẽ như sau bầu sẽ là không rung cua sẽ là một rung ngắn tôm sẽ là một rung dài cá sẽ là hai rung ngắn gà sẽ là hai rung dài và lai sẽ là ba rung ngắn đấy anh em nghe anh anh em cảm nhận và anh em đánh cùng tôi nhé đây thì đây tôi sẽ để một cái hột bầu cua ở đây để tượng trưng cho anh em đấy đấy đây thì bây giờ bây, bây giờ tôi sẽ vào test trực tiếp cho anh em nhé vì tôi sẽ để cho anh em thấy cái độ chuẩn xác của cái môn bộ môn bầu cua này tôi xong này đấy thì vừa máy báo cho tôi là một dung dài đấy dung dài thì nó dung nó kéo dài ra dung ngắn thì nó dung trước một cái thôi đấy anh em về anh em anh em ờ, mà lấy con chiếc 36 về anh em dùng thử một vài lần anh em quen ngay đấy thì một ở đây một chung dài có nghĩa là con tôm đây như ở trên bảng ký hiệu đây tôi để tôi để một con tôm là một chung dài này đấy thì tiếng này 100 phần trăm là có con tôm luôn anh em nhé mở này đấy một tôm một cá một cua ok chưa anh em đấy test cho anh em tiếng tiếp theo này đấy như ở tiếng này thì máy báo cho tôi là hai rung ngắn này tương đương với con cá này đấy đây, tương đương con cá này đây cái một bầu cua nữa đây để hột khác đây đấy tiếng này thì là 100% trăm nó có cá anh em nhé đấy tiếng này có bao nhiêu tiền anh hết vào con cá cho tôi này tôi mở bát cho anh em xem này một cá một bầu một gà đấy ok chưa anh em đấy test tiếng tiếp theo cho anh em này đấy anh em sóc mạnh sóc nhẹ được nhá tiếng này có sóc mạnh sóc nhiều lần cho anh em xem này đấy tiếng này thì tôi để tầm từ 3 đến 5 giây nhưng mà không thấy máy báo này thì nhiều anh em nằm tưởng ấy là máy nó không báo là anh em không đánh á không thì như thế là anh em nhầm nhá thì nếu mà máy nó không rung ấy thì chứng tỏ là bầu có có bầu anh em nhé đấy thì tiếng này tôi đặt tất tất tay vào vào con bầu này mở cho anh em xem này một bầu một gà một tôm đấy rất là chuẩn xác luôn đấy test tiếng con mẹ cho anh em luôn này đấy chỉ cần quân hột ổn định là máy nó đợi về từ 2 đến 3 giây là máy nó sẽ báo cho anh em thôi đấy là như tiếng này ấy, thì máy nó báo là ba rung ngắn này thì chứng tỏ tiếng này là 100% trăm là có con nai anh em nhé đấy có con nai này đấy, tôi biểu tượng cho anh em xem này đấy đấy tiếng này tôi bán nhà bán cửa anh nai luôn cho anh em này mở này hai nai một bầu đấy, rất là chuẩn xác luôn đấy thì à, giờ tôi sẽ chuyển có bộ môn tài xỉu đấy, tôi test cho anh em đấy thì bây giờ tôi chuyển có bộ môn tài xỉu thì tôi lại lấy cái con chip A6 này ra tôi tắt nó đi đấy, và tôi khởi động lên và tôi chuyển cái lớp tài xỉu lên lớp thứ hai này đấy sau đó tôi đặt lại trong cái cốc này để nó rung lên cho anh em cùng nghe anh em cảm nhận và anh em đánh cùng tôi anh em nhé đấy thì đối với bộ môn tài xỉu ấy, thì cái nhịp rung của nó như sau tài sẽ là hai rung xỉu sẽ là một rung đấy anh em anh em cùng nghe anh em cảm nhận và đánh cùng tôi nhá tôi sóc luôn này đấy như ở tiếng đầu tiên này thì máy báo là hai dung này thì chứng tỏ là 100 trăm có tài anh em nhé đánh tất tay tài cho tôi này mở này 4 6 1 11 điểm tài rất là chuẩn xác luôn test cho anh em tính tiếp theo này thế là tôi sóc mạnh này sóc mạnh sóc nhiều lần này cho anh em thấy luôn này đấy như anh em thấy đấy quân vịt uh, ờ, quân vị vừa ổn định ấy thì máy sẽ đợi hai đến ba giây máy sẽ báo cho anh em luôn thì ở tiếng này thì máy báo một dung thì chứng tỏ tiếng này là có xỉu anh em nhé đánh đánh tất tay xỉu cho tôi này mở này bốn một một sáu điểm xỉu đấy, rất là chuẩn xác luôn đấy thì nhớ anh em có thắc mắc ấy là cái máy này nó rung to như thế thì anh em đến sân chơi sòng sới có nộ hay không đấy thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em về cái độ êm của nó thì bây giờ tôi sẽ cầm cái con chip A6 này trực tiếp trên tay đấy và sau đó tôi sóc đấy và tôi đánh để cho anh em cảm nhận anh em thấy được cái độ chuẩn xác và cái độ rung và cái độ rung rất là êm của con chip A6 này nha anh em nhé đấy đây hiện tại tôi cầm con máy a 6 trên tay này đấy và tôi sóc cho anh em thấy này một rung này hai rung này đấy thì tiếng này 100 trăm là có tài anh em nhé chắc chắn là có tài luôn đấy bán nhà bán cửa anh tài luôn này máy báo hai rung rồi 3 4 6 13 điểm tài đấy, rất là chuẩn xác anh em đấy sóc cho anh em tiếng nữa này tiếng này tôi sóc mạnh sóc dài luôn này rồi máy báo một dung này rồi máy báo một dung và không có dung tiếp theo này thì đây một dung thì chứng tỏ là có xỉu anh em nhé đấy tôi mở cho anh em xem này tất tay xỉu luôn này mở này năm một một bảy điểm xỉu đấy test cho anh em tính khuôn mạnh luôn này đấy như ở tiếng này thì máy tiếp tục báo một rung này thì tiếng này tôi có bao nhiêu tiền đánh hết vào xỉu anh em nhé à, đánh tất tay xỉu luôn này mở này bốn bốn hai mười điểm xỉu đấy giờ tôi sẽ không dùng thì tôi sẽ tắt cái thiết bị ờ, cái chip A6 đi này đấy thì ờ, như vừa rồi tôi đã test cho anh em thấy được cái độ chuẩn xác của con chip A6 này đối với từng bộ môn bầu cua tài xỉu sóc đĩa ấy thì những nào những anh em nào đang quan tâm những anh em những anh em nào đang thắc mắc ấy thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số số điện thoại đang hiển thị trên màn hình đấy còn những em nào ở gần công ty à, thì à, anh em có thể qua trực tiếp công ty tôi đấy thì hiện tại công ty tôi có hai cơ sở một là tại bến xe mỹ đình hà nội hay là tại bến xe miền đông sài gòn anh em gần đâu thì anh em qua đấy đấy thì ngoài những cái bộ môn bầu cua tài xỉu sóc đĩa bịp thực tế này thì công ty tôi còn bán uh, các uh, thiết bị các uh, các đồ bịp về uh, bộ môn uh, bài ná đá gà hoặc là các uh, uh, chip hack game online trực tuyến đấy thì như anh em đang cần những sản phẩm nào thì anh em cứ liên hệ qua công ty tôi đấy công ty tôi sẽ cung cấp đấy, và tư vấn cho anh em những cái đồ chơi tốt nhất để anh em chơi anh em kiếm tiền thôi đấy thì ờ, do thời lượng cái video nó có hạn đấy nên tôi xin được phép kết thúc video ở đây thì ờ, chúc anh em giành chiến thắng trên mọi sân chơi sòng sới của mình đấy chào tất cả anh em